mình vâng, xin chào các bạn Trong video đầu tiên này thì mình nói về Google AdMode là gì và cách kiếm tiền từ Google AdMode như thế nào à, Google AdMode là một nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đại lý và nhà phát triển ứng dụng Đối với nhà quảng cáo thì các bạn chơi game hay tải phần mềm ứng dụng miễn phí về từ Play Store hay là App Store à, các bạn sẽ thấy được cái quảng cáo nó hiển thị với cái dạng video banner full screen à, rồi sau đó các nhà quảng cáo sẽ trả tiền cho Google AdSense cho nhà phát triển ứng dụng với cái số lần hiển thị và được click vào quảng cáo đó đối với nhà phát triển ứng dụng thì các bạn sẽ nhận được tiền quảng cáo từ việc publish app game miễn phí lên trên Play Store, App Store có gắn ID quảng cáo vào trong cái tài khoản uh, à, AdMob của mình uh, và các bạn sẽ nhận được tiền uh, quảng cáo đó Vậy ai có thể là kiếm tiền từ Google AdWords Đó là tất cả các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, đam mê online à, kiếm tiền online à, các bạn lập trình viên kỹ đồ họa và yêu thích đam mê về mobile app trong cuộc khóa học này tôi sẽ tập trung vào việc quy trình kiếm tiền trên Google AdWords như thế nào với cái hướng khởi nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển à, ứng dụng để kiếm tiền thụ động ở trên Google AdWords